Ok và đây là chữ S đó là SORISO như tôi đã nói mọi người Bây giờ mình sẽ xịt ra đây Tại vì đây là những cái mùi khá là nặng nên là mình sẽ tập trung xịt một xịt thôi Ai có nhu cầu thì mình sẽ xịt thêm Ok Bây giờ đang là Hà Nội này 21 độ này công nhá Hà Nội 21 độ Và trên tay mình đây đang có Killian Black Phantom ở bên này là Soriso của Pofumum Roma à, Như mình đã hứa với các bạn là sẽ đi quay phỏng vấn xem là à, liệu Soriso mà mình recommend đến các bạn thì có giành chiến thắng trước Black Phantom hay không Và với một cái nhiệt độ như thế này thì quá hợp lý để phỏng vấn hai em này Đi thôi À đấy, cho mình nhờ một tí được không? À, để đất nhé Ừ, mình để nó đất được không sao Thấy chưa? À, mình đang có hai cái mùi hương ở đây mùa đông Mình đã xịt ra hai cái tờ giấy rồi Mình muốn kiểu bạn ngửi thử xem là bạn sẽ thích cái mùi hương nào hơn bạn cứ ngửi trong mùi đấy đi cho mình đưa cho bạn mùi này bạn ngửi xem là kiểu bạn sẽ ấn tượng mùi hương nào hơn à, ở đây là nước hoa mùa đông nó cũng có thiên hướng khá là unisex thì kiểu bạn sẽ ấn tượng mùi hương nào trong lần ngửi đầu tiên hơn à, cái lý do vì sao ở à, đây là chữ b cái lý do vì sao bạn thích mùi này hương này hơn mùi này nó có thành phần nó đặc biệt hơn cái này thì nó có vẻ hơi đại trà một chút với cả em ngửi nó giống mùi món ăn đấy thôi món ăn đúng không? ra cái mùi này thì uh, người ta ngửi hay giống mùi caramel ừ, cái này hình như có có, có mùi hương của gỗ đúng không có một chút của gỗ một chút sô cô la và hơi rượu nữa ừ, cái này nó đặc biệt special hơn cái này à. hơi bị phổ thông vậy kiểu bạn nghĩ sao nếu mà đây là một mùi mà dành cho nam bạn nghĩ là trong hai mùi này thì mùi nào sẽ dành cho nam mùi nào sẽ dành cho nữ à, em nghĩ là mùi này sẽ dành cho nam mùi này dạ. là dành cho nam dạ. còn mùi này thì đã dành cho bạn nữ nữ chắc đây cũng phải cả tính đúng không ừ. à, à. có một chút gì đấy mềm mại à, à. cái này thì em thích cái mùi này phần nó đặc biệt à rồi à, trên nước hoa mà bạn thích ở đây là chai Killian Black Phantom à, mình đang có hai cái mùi hương ở đây mùa đông thì mình đã xịt ra hai cái tờ giấy rồi các bạn mỗi người bạn cầm một tờ các bạn ngửi thử xem là các bạn sẽ ấn tượng với mùi hương nào hơn và nếu như để chọn thì sẽ là mùi hương nào dành cho nam và mùi hương nào bạn sẽ đánh giá là dành cho nữ mùi ừ, ờ, nếu, nếu mà nếu mà thích thì các bạn sẽ thích mùi hương nào hơn dành trong mùa đông này khó đúng không em nghĩ là cái này em cái này em thích mùi ngọt em thích mùi ngọt đấy hả đấy, ờ, ngọt. đối với mình cái này thì hơi nồng cái này thì nhẹ ờ, hơn đây là chữ F mùi ngọt hơn đúng không và bạn nghĩ là mùi này dành cho nam hay nữ mình nghĩ là mùi cho nữ dành cho nữ à à, à chai nước hoa mà bạn thích là chai Soriso của bạn nam bạn nghĩ à, cái lý do vì sao bạn thích mùi hương à? bạn nữ chỉ thích mùi này là vì tại, ngọt tại vì à? cái này nó hơi nồng hơn một chút ừ. cái này nó nhẹ hơn thì mình kiểu gu của này. bạn là kiểu xài mùi nhẹ nhẹ à? đúng rồi, mùi nhẹ hơn à, và bạn nghĩ một ngày là dành cho nam hay nữ nam mình giống bạn nữ cái này là nữ cái này là nam à rồi cảm ơn à, đây đây là chai Kilian là chai bạn lựa chọn là dành cho. cảm ơn hai bạn nhé Bạn ơi, cho mình nhờ tí được không? mình muốn xin kiểu cảm nhận của một người có thể là có tí hơi tí nghệ thuật ở trong đấy về hai cái mùi hương nước hoa này được okay. <laughs> cho mình quay nhờ cái ờ, mình đang có hai mùi mùa đông ở đây thì mình muốn bạn cầm bạn gửi thử xem để xem là bạn nếu mà mùa đông này thì bạn sẽ kiểu ấn tượng mùi hương nào hơn mình chọn mùi này ừ, cho mình xem nhờ tên ờ, lý do vì sao bạn chọn mùi hương này tiêu bây giờ tiêu tiêu chí là nước hoa mùa đông thì của bạn sẽ là như nào nhẹ nhàng ừ, nhẹ nhàng ờ, ờ, không quá gắt không quá gắt không nó cảm nhận cái gì đó êm dịu một chút ừ. êm dịu và sâu lắng thế thì cái mùi hương này của bạn của mình đưa cho bạn thì nó bạn cảm nhận như nào mà bạn lại không thích cái mùi hương này hơn mùi không rõ à. với cả nó hơi hấp hắc một chút hơi hắc một tí ở đây là kiểu đúng gu đúng không ờ, rồi ờ, chai của bạn chọn là chai này rồi ờ, mình cảm ơn bạn nhá ok rồi mình cảm ơn rồi. Vâng. Anh nhảy đẹp lắm thì mình đã xịt ra hai cái tờ giấy rồi mỗi bạn có thể cầm một tờ các bạn gửi thử xem các bạn đổi nhau xem các bạn thích mùi hương nào hơn đấy mình xịt đúng cái đầu cầm này luôn xem là kiểu mùa đông bắt đầu chớm đông này ở hà nội thì kiểu hai mùi này thì các bạn sẽ ấn tượng với mùi hương nào hơn cái mùi nào em thấy mùi này ok hơn ừ, em thấy mùi này ok hơn mùi này tên là chữ gì nhỉ à, tên là chữ S à cái lý do vì sao mình lại thích cái mùi hương này hơn cái mùi hương còn lại cảm giác kiểu người nó ấm hơn ấy. người nó ừ. rõ cái vị vani thế giờ ý, ý kiến của bạn nam Ờ, em em cũng kiểu ý kiến thế em à, đồng quan điểm của người yêu ấy hả <laughs> rồi mình cảm ơn hai bạn nhá cái mùi hương của các bạn chọn là soriso mình cảm ơn mình cảm ơn bạn ơi bạn cho mình phỏng vấn nhờ một tí được không mình đang có hai cái mùi nước hoa mùa đông ở đây à. có cần gửi lại không cầm cả hai luôn gửi cho nó kỹ em thích mùi này hơn ạ à, cho mình xem nhờ tên ờ, cái lý do vì sao mà bạn thích mùi hương này hơn à, em cảm giác như mùi này rất là ấm áp ạ à. ừ, thế, thế còn mùi còn lại mùi còn lại ờ, nó cũng thơm ừ. nhưng mà kiểu nó không đủ hay là vâng, như nó không đủ à rồi rồi mình mình cảm ơn bạn nhé. vâng, ờ, cái mùi bạn chọn là cái mùi của nhà Killian này vâng. rồi mình cảm ơn bạn em cảm ơn ạ ừ. em tỷ số hiện tại đang là 43 đúng ra thì bạn nữ vậy mà nếu mà bạn chọn Sodiso là xong rồi là tôi đi về đấy nhưng mà cuối cùng thì bạn lại chọn Killian Black Phantom khá là buồn à, tôi thì rất là mong Sodiso thắng để thể hiện với các ông một điều rằng là những cái gì tôi recommend cho các ông là đúng nhưng mà dù sao thì vẫn đang là 43 và hy vọng một người nữa sẽ thích Sodiso chờ xem Đấy, theo nguyện vọng người yêu tôi thì ờ, tôi phải đuổi theo một cặp đôi để phỏng vấn tại vì thì ô tôi cả là ok lắm trong đường không? đuổi theo từ dưới kia chạy đuổi lên đây nhá à, mình đang có hai cái mùi hương mùa đông ở đây và mình muốn kiểu xin cảm nhận các bạn xem là mình đã xịt ra hai tờ giấy rồi là các bạn người thử xem là các bạn đổi với nhau các bạn thích cái mùi hương nào hơn vào cái thời tiết như thế này ở Hà Nội mùa đông như thế này thì sẽ ấn tượng với mùi hương nào hơn nghỉ lại nghỉ lại rất chắc còn vâng, theo em ấy thì là em ừ. thích cái mùi hương bên này hơn à, mình xem vâng. tên nhé chữ B vâng. rồi ok à, lý do vì sao bạn thích mùi hương này hơn cái mùi còn lại nam tính bây giờ hỏi gu nước hoa đi có dùng nước hoa không ạ à, em có ừ. em thì em hay thích vị ngọt thì ờ, ở đây cũng có gọi là có chút gì đấy có hương thơm ngọt ngọt này ừ. Đấy, kiểu miêu tả kiểu gì cũng khó miêu tả cơ nhưng mà căn bản là ở đây thì em thấy hai cái này thì cái hương vị này nó có cái độ thanh mát ừ. nó cái nhẹ hơn nhẹ hơn ừ, còn cái này thì là hương vị nó đậm hơn mùi nữa này hợp mùa đông hơn vâng hợp hơn nó giữ cảm giác cho mình tạo cho mình cái cảm giác là ấm hơn ừ. ấm bây giờ hỏi ý kiến bạn nữ đi Ờ. bạn nữ thì bạn thích mùi hương nào hơn em cũng thích vị ngọt hơn em thích cái cái mùi của bạn nam thích nó đậm hơn đúng không vâng và nó hợp mùa đông ấy ạ à đấy à ừ, rồi mình cảm ơn hai bạn nhá à, trai của bạn chọn là trai Kilian này rồi mình cảm ơn hai bạn à, và vừa rồi thì một đôi rất đẹp đôi theo yêu cầu của người yêu tôi là đuổi theo để phỏng vấn và người ta đã chọn tại sao người ta không chọn cái chai này chọn chai này trước thôi là được mà cái này, cái này trước thôi là được mà Tại sao cả hai chọn xe này Và tỷ số hiện tại đang là uh, ờ, 5-4 Một tỷ số khá là suýt soát Và Black Phantom có vẻ như là vào những cái thời tiết khá lạnh như này Nó rất là hợp lý cho lựa chọn của các bạn nước hoa vào mùa đông Còn với tôi thì tôi vẫn chọn Soriso Và đúng như theo lời nguyền Đó là anh Kiên khen chai nào đi phỏng vấn đến chai đấy toàn thua Thôi tôi sẽ off không lên video trong vòng 2 tuần tới và nếu như các bạn đang lăn tăn thì hy vọng đây là một cái video giúp đỡ các bạn được một phần nào đó có cái nhìn khách quan Đừng tin vào ông Kiên Nhá, xin chào em lại, bye bye